đời không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông không đâu đầy tình mẹ Mây trời lòng lòng không phủ kính công cha Bốn câu thơ rất hay của tác giả Phan Phú Sê đã nói hết công lao to lớn của cha mẹ dành cho chúng ta đó các con Và để đền đáp lại công lao trời biển đó thì cô cũng có biết một bài hát con cùng lắng nghe xem đây là giai điệu của bài hát gì nhé À vừa rồi các con vừa nghe đoạn nhạc của bài hát gì nhỉ các con? À đó là bài hát Múa cho mẹ xem của nhạc sĩ Xuân Giao Bây giờ các con cùng lắng nghe bài hát múa cho mẹ xem nha Hai bàn tay của em để em múa cho mẹ xem Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa Khi em giơ tay xuống là con bướm đầu trên cành hồng À cô vừa hát xong bài hát

đợt đông dương làm tan đầu trên hàng Sau đây cô sẽ mở nhẹ lại cho các con hát lại bài hát là gì nhỉ? À, đúng rồi, là bài hát múa cho mẹ xem Bài hát do sáng tác mẹ các con À, bài hát này do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác Rất hay và ngọt ngào Các con ơi, mẹ là người đã sinh ra ta Và nuôi nấng ta khôn lớn nên người Vì vậy, các con phải biết yêu thương, chăm sóc, vâng lời mẹ Không làm cho mẹ buồn lòng nha các con các con hát rất hay và giỏi. Cô sẽ thưởng cho các con nghe một bài hát nói về mẹ rất hay của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Đó là bài hát Bàn tay mẹ. Mời các con cùng lắng nghe nha. Bài hát Bàn tay mẹ nói về tình cảm, sự yêu thương của mẹ dành cho các con đó dù trời có nắng nóng hay gió rét bàn tay mẹ luôn che chở bảo vệ chúng ta đó các con các con ơi do dịch bệnh nên cô trò chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua video ngày hôm nay thì cô mong rằng các con sẽ hát bài hát múa cho mẹ xem cho ông bà cha mẹ mình nghe nha và ở nhà các con phải biết vâng lời ông bà cha mẹ đặc biệt trong mùa dịch này các con phải ăn uống đủ chất giữ gìn sức khỏe nha các con bài học đến đây là hết rồi cô chào các con